Xin chào anh em thì hiện nay cũng có rất là nhiều anh em đang liên hệ với tôi em đến sân chơi của người ta em à, thứ nhất là không đuổi được đồ vào và thứ hai là anh em biết là sân chơi đó đang sử dụng cái hộp câu chuyện Đấy. thì có cách nào để anh em giành chiến thắng thì clip này tôi xin chia sẻ với anh em cái công nghệ mới để giúp anh em uh, giành được chiến thắng ở những cái sân chơi như thế anh em nhé thì cái thứ nhất là tôi có chuẩn bị cho em là một bộ hộp công chuyện cụ thể là bộ báo dung tài xỉu cái này là công nghệ mới anh em nhé nó sẽ bao cho anh em một thử nâm châm ngâm nước muối xoay đèn chả hộp đấy cho tất cả các thầy thợ kiểm tra thoải mái không thể phát hiện được anh em nhé đây là cái công nghệ mới của bên tôi đây tôi sẽ chứng minh anh em này đây là thanh âm châm trắng nhé châm trắng rất ít đây đấy ok rất ít đấy hộp không ít đây đĩa vậy nhé đỡ hoàn toàn bình thường này ok chưa đây chứng minh lắp của tôi cũng là hoàn toàn bình thường này ok chưa đấy nếu mà lắp đĩa câu chuyện em thì lưu châm này chắc chắn sẽ hít anh em nhé đấy tôi sẽ tiến hành xoay đèn cho anh em này anh em nhìn giờ bọt rất là trong nha xoay đèn thử lâm châm chè vũ là không phát hiện ra tác tiết gì anh em nhé rồi ok chưa à, rất là trong nha Đấy. thì cái công nghệ mới đấy, hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh em à, rất là đơn giản thôi thì anh em à, đến các sân chơi anh em chỉ cần mang theo cái công nghệ này tới đấy nếu sân chơi mình nó là sử dụng cái hộp công chuyện em lưu ý nhé nếu nó sử dụng hộp công chuyện thì nó sẽ bắt được và nó sẽ báo dung cho anh em biết anh em nhé còn hột trợ là không được đâu anh em nhé đấy em phải lưu ý nhé phải là hộp công chuyện anh em ạ đấy thì với cái công nghệ này đấy, nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em trăm phần trăm anh em cứ cần mang máy và ngồi phạm vi từ 3 mét đổ lại anh nhé thì với cái cách đánh này cũng rất là hay đấy, em chỉ cần mang mang cái máy này tới sân chơi đấy và bật máy lên nếu nó là một công chuyện nó sẽ bắt được và nó báo cho em thì em có dành bao nhiêu tiền thì anh em cũng yên tâm ra về vì là đồ là đồ của người ta anh nhé đây đây là cái máy zoom đa năng hay mà gọi là máy cặp nó chức năng và nhiệm vụ nó bắt tất cả các hộp câu chuyện và báo dung cho em biết anh em nhé đấy cho nên là anh em cứ sắm cho mình một cái máy này đến sân chơi của người ta và bật máy lên nếu như nó là một câu chuyện nó sẽ báo cho em còn nếu không báo thì chứng tỏ là một chọn hoàn toàn bình thường thì anh em cũng tự tin anh em chơi xanh chín với người ta em nhé đây anh chỉ bật máy đi, đèn sáng này đấy tôi sẽ test thử cho anh em nhé vì nó là báo dung tải xỉu cho nên là máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em tải như thế này máy báo một dung anh em xỉu của tôi xỉu này 6 nút này ok Đấy, bắt tất cả các cuộc câu chuyện anh em nhé nên này cứ cứ mang tới sân chơi của mình Đấy, máy báo hai dung anh em tải tài này rất là ok nha quả em nhé em cần quan tâm thì liên hệ tôi em đến trực tiếp nhà tôi anh em kiểm tra đồ thử đồ anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung đây anh em tài tôi, tài này 11 nút rất là ok em nhé đấy. rất là hiệu quả đúng không anh em đấy đến sân chơi mà mình không cần phải luồn đồ vào mình vẫn có thể biết được kết quả mình đánh mà như thế này là rất là an toàn em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi rất là ok anh em nhé đấy hơn nữa nếu như anh em mà có điều kiện tổ chức sân chơi thì em có thể mua thêm bộ hột này về kết hợp với cái máy tặng này thì rất là tuyệt vời anh em nhé em vừa có thể tổ chức sân chơi này đấy, anh em không tổ chức sân, sân chơi em đến sân chơi người ta em mang theo máy tặng này là ok anh em nhé đấy anh em ờ, lo sợ cái đèn này sáng quá thì anh em lấy cái băng keo điện đấy anh em dán vào nó sẽ giảm bớt ánh sáng đi đấy máy báo hai dung đây đèn báo hai lần sáng này anh em đánh tài thôi tài này 13 nút rất là hiệu quả nhé đấy, chuẩn xác tuyệt đối anh em nhé nên em cứ yên tâm áp dụng vào mọi sân chơi đây là cái công nghệ mới đấy, khẳng định với anh em đấy là công nghệ mới chuẩn xác 100 phần trăm em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài thôi tài này 11 nút rất là ok nhé thì em quan tâm nhé em muốn tìm hiểu cái máy tổng này hay máy dùng đa năng này thì liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn em theo dõi video